chó ghét à cưng chưa trời ơi quen không giỡn giỡn hồi cạp miết u trời hôm nay chủ đầm đãi ngon quý vị bờ bạc à cái nào là tôm à, à cua cua cua rắc lắm cua đầm nuôi á à, gạch của nó nè gạch đặt luôn á cái vô khác kiếm năm con mà bán tám tầm mấy <laughs> tình nữa đây có phần như ai ừ, có phần nè nãy giờ mình sống cái đó không chịu bỏ vô nó cũng ngang ngửi đầm em á con nhỏ con cá em chiều bóc bóc con nhỏ móc vô cuối cùng nó chụp con chèm bự nó chụp để vô đi nào nó tỉnh tỉnh còn không cứ ngâm thôi thì đất hay gì còn nó là chết rồi anh bỏ bây giờ bỏ tôm bạc eo ở đây còn nó là chạy queo còn mấy cái nóc nè tôm đất này, con này như vậy nè nhỏ vàng cái ừ vàng nhỏ nó còn gì mỏi rồi nó lên với một xe ờ, à qua đây hả sang què chạy xuống nó trên luôn chạy xuống gần gãy nó trong nhà bên sĩ rồi du kỵ đi học ở trong giấy là là, là nhân trứng gì vậy lớn nè Ủa, à. mấy cá nóc quỷ này đẻ mùa này nó đẻ dữ à trời ơi giờ ai cũng trời ơi ai cũng la làng không à ghét không quả bây giờ mình trúng trứng thì Ê, không sợ giá rồi có số đâu không vậy tôi trúng gió rồi đấy cách ly mình luôn rồi bệnh hả đơ đơ đơ là xe nắng á hả bị xe nắng thiếu ngủ Đậu thiếu ngủ xe nắng không có chịu ngủ đâu mà nay không ăn con ra ra rồi cho tôi ngủ được rồi giữ sức còn một giỏ kia nữa em kẹp mấy cô đó cần à. quá em mang cái lưới vô cần nữa mang vô đây cái đây nó đẹp ông ờ, coi miếng cá trong vỏ bỏ vô trong trong ấy cái tủ cái ấy lạnh của ông đi sổ là bỏ trong ấy đi có miếng cá tráp với miếng cá đục sáng câu á <laughs> chà bá luôn đó ngày qua anh câu con bự giống vậy luôn <laughs> ấy sáng này chứ ấy tối hôm qua đúng rồi tối hôm qua quỷ nó không biết vớt lên vớt lên kỹ kỹ vậy nó kẹp à ừ thì thì anh tính vớt vô mang cho em cột chứ không biết cột nó kẹp chết con trái kẽm con anh thấy nó, nó vô nó ủa nó đâu nó đâu có ra ít ra lắm ừ. nó vô thôi chứ đâu ra ừ. vô được mừng thấy bà nhưng mà một khi con nào nó ra nó nó ra te rồi không có con nào nhỏ ừ. nó ngậu vậy ừ. nó ra nó kiếm đường nó đi á ừ. không có con nào nhỏ đập ông chú em dưới kìa nó lẫn ra còn chục ký mấy ký luôn ừ. chú hay hay uống mình đó hả không ông chú kia ông ông chưa có nhậu lên đây lần nào chưa xuống giá luôn hả xuống mà hồi đợt hãm bảy trăm rưỡi nay còn 600 à. Ờ. mà mà cua lớn như vậy mới mới giá có đúng giá mà, đúng không lớn có giá còn cua nhỏ, nhỏ nhỏ nhỏ thì rẻ bốn trăm rồi cua nhỏ nữa thì hai trăm mấy ừ. hai trăm hai trăm mấy rau rầm này rầm lớn nè nó, nó rẻ mà nó cũng không rẻ mấy còn thì cá già phải không ừ, cá sề để coi con cái, con kia con cô gì chỉ cua đó cua lai ghẹ hay gì ừ còn con nhỏ bữa cua lai ghẹ nó ăn chắc nó ăn cũng ngon lắm nha ừ. cua đá nữa nè tối con à, ăn có con cua còn con nữa ừ ngán đồ ăn ăn giờ cũng ăn trắng trắng trắng là biến mấy bạn coi cách uh, cột cua nha có gì mai mốt mình uh, đi đâu mình bắt được cua mình cột giống vậy mà tùm sống mình cao một chút ở dưới nó lửa anh tú lửa mình lửa ở đây ừ. Đi. Ê, ngu ngu ngu nè kẹp ngu nè nhỏ cho Chắc nó kẹp thấy mẹ cua đá cua đá đây từ nãy đựng con qua đựng con nay đựng con nữa số lựa được sống con cua con cua đó mình mình bán hay là mình ăn luôn cua nào anh cua đá hả ừ. cua đá là mình ăn không bạc cũng chưa có, có... đụng đất đụng mình nãy nhiều đụng kia nhiều đụng lại mấy con nè phải không à, nó, nó vàng vàng ừ. nó bạc bạc màu trắng hơn chứ nó nằm trên cái sàn này rồi biết à. cái me này mang cá chẻm nè cái mang mang cái chẻm nè thì ừ đúng rồi anh làm á anh làm hả? hết hồn cho nồi tưởng gì hết hồn tưởng, tưởng là con trộm mà nó làm phi lê luôn làm gì làm á ờ, tưởng con trộm mà nó phi lê luôn rồi nó mang ra nè ừ. nhìn hết hồn với đủ sức ừ. kỳ ta sao có mang dính đây hết rồi nó tầm sống rồi. mấy con đục sao nữa sao làm cá giảm nhỏ hả à? hả cá chém nhỏ hả ờ mình nó chém mà kim ấy không qua bắt đó à, anh làm anh, anh mặn luôn hả ừ anh luôn cho sạch đi dứt đi cha rồi xong nhả rồi giật gì nữa nó chưa ăn vô miệng á tụi nó nảy gãy rồi thôi tôi tôi nảy luôn bự không nhỏ bàn tay hơn à. cái khăn đâu quay lại lấy cái khăn trong đó cái ủa chứ không phải nhấc lên hả khăn bắt đâu có nhấc lên đúng không vợt không có vợt đâu có lấy vợt đi vợt đăng quang đúng rồi giật đi được rồi dạ, dạ. giật được rồi nãy giờ lâu rồi giữ giữ giữ spoon là giật ủa phải vậy nữa phải tháo ra nữa hả <laughs> Dít Vô không? Sao kỳ vậy? Sao chạy dây mà kỳ vậy? nhỏ à nó nhảy lên cái chạch mà thấy luôn à nhỏ xíu mà lôi đại nó vô lưỡi lớn mà nhỏ nó nhảy lên còn không thấy không thấy nước nữa ừ. ký à hả sao thấy chét được hay vậy chém thấy cái đầu chém mà mà ồ con này cái máy à ký mấy từ từ cho nó chạy rồi cho nó dít lên bờ luôn cần lớn mà kéo lên kéo lên luôn ơi à dính mép ngoài chút xíu rồi à, hiếu thì nó ấy mà lưỡi siêu cầu hút mà ừ. nó cứ tuột ra ngoài thôi ừ. có động không gì có động không dèo với đồng gì có, có dèo à rồi em lấy kẹp móc ở dưới lên cho nó dễ ở dưới dưới hàm dưới lên nè Đây ông hả? tháo lưỡi ông cái kẹp đâu tháo lưỡi ra tháo lưỡi sợ nó bay mẹ kẹp á kẹp vô mỏ nó trước cái đi khoan khoan lấy cái kẹp ừ? có kẹp cá mà <laughs> rung dữ trời hiếu <laughs> ừ sọ dưới sọ đâm lên <laughs> chừng rung kìa dính cá run dữ vậy cá này mà run gì ba cái chân run có phải 10 kg đâu mà, mà run ba cái đang mười kg đi cái xe gờ hút này mỗi lần gỡ nó cứng, cứng ngắt hả à. ờ, gỡ đúng cứng luôn á khùng của nó ngon có cá nướng rồi nướng đi nghiệp gì làm e bây giờ đề kéo xuống kéo nhanh nhanh thiệt chứ bộ dây này dư săn bánh chìm lá mà khủng 10 kg 10 10 kg chia 20 Rồi thả xuống đi xong nửa ký ừ. thấy không cần lôi cần không lôi nặng nè không ý là cần lôi mấy cần kia lên không bự á cho chạy xả đi xả đi cho đánh qua bên trái đi hiệp mũ hả nó cầm cầm vô cống không à? À, chạy ngược vô cống không à? ừ. mũ thì này luôn này luôn hiệp này đi dây chẽm mà sợ gì cái cái cái cái cái, đục rồi không sợ đâu căng áp nè dính vô cái đục rồi à thấy không ông câu một lưỡi hai lưỡi cá ngát nè biết rồi một lưỡi hai lưỡi hai lưỡi, hai lưỡi hả ừ. anh lột rồi bây giờ giữ đây phun cho móc cái cái đục lên tắt đi tắt đi Trời ơi, mấy cái ngạnh đó hả? Này làm được nồi lẩu bộ. Ha. Gì? Rồi, đổi bóng đục. Con này là ngon lành tôi không thích ăn cá ngát mà cái lưỡi đâu ta mỏi quá hại thì bởi nói nó nằm phía xa đó quăng lại xa xa vô trong thằng ngâm gần thằng ngâm xa đi với cái dòng nhỏ nhỏ nhỏ ra đầy trời kiếm nhỏ kiếm lá ấy rồi thôi kệ đi nhỏ nhỏ lấy đâu trời ơi không rồi quay má sợ kìa sợ thiệt luôn á kèm này yếu lắm một phát là đi về luôn đó đéo vậy luôn đó <laughs> sợ vãi cái đây ủa không vít đâu vít cho đàng hoàng không từ từ tí tôi gom đạp cái lanh cho đủ á má bây giờ nó vẫn nguy hiểm á không phải ừ. không phải là cái ngạnh này không đâu rồi ông gọi lựa ra rồi quăng mẹ trong vỏ to lớn rồi <laughs> sợ bãi nồi tưởng cái cái cái chém bự chứ ai ngờ chút nữa thôi vậy hôm nay chắc làm mới cái ngát về con này phải ba gì ba hơn ba ừ. nuốt luôn hả nó nó nó ăn ngay ngay cái sợi dây mà nãy dính tráp luôn nè dính chẻm nhỏ luôn nè ê ê nó đạp không vậy nó được cái đĩa mà theo đạp mà theo xuống bờ vậy rồi tắt máy được rồi dây gì vậy xả rác ra cứng vậy cứng vậy xả ra xả nữa cái thẻo gì vậy hẻo gì vậy ngồi dễ sợ. hết dây tôi hết đâu được mới chạy đây đâu có dây này nó vô ít lắm quay clip quay clip quay clip đang quay nè cắt cứng quá ra nó không ra mà không còn bắt được ừ, dây gì vậy dây 14 hả 10 đến 14 lít đời 14 mà À lít đầu 14 của ông mà Đúng rồi lít đầu 14 À trả lời con Hiếu ơi Cái chục ký á Hiếu ơi Cắt cứng ngắt như vậy mà Hiếu nó bạn là hết giấy